Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Và như chị đã nói cùng với các bạn rồi thì ngày hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục có một buổi tổng ôn cùng với nhau, được không ạ? Và buổi tổng ôn kiến thức ngày hôm nay sẽ xoay quanh văn bản hay chính là bài thơ Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt. Được không nào? Văn bản Bếp lửa Bếp lửa của nhà thơ bằng Việt. Được không? Bếp lửa của nhà thơ bằng Việt. Không biết là những bạn nào đang chờ đợi là chị sẽ cùng với các em ôn lại cái văn bản này. À những bạn nào mà đang chờ đợi <laughs> Những bạn nào mà đang chờ đợi chị ôn lại cùng với các bạn về văn, văn bản này Thì có thể giơ tay chị xem nhá Ok xin chào các em Đã rất là nhiều bạn lên xem phần phát trực tiếp trong buổi trưa ngày hôm nay rồi Đồng ý được không ạ? À? Các bạn thân mến, đây không phải là lần đầu tiên chúng mình cùng với nhau bắt cặp một cái bài thơ viết về hình ảnh của bà đâu. Và tình cảm của bà dành cho cháu cũng giống như là tình cảm của cháu dành cho bà đâu. Mà thật ra trước đấy thì chúng mình cũng đã từng bắt gặp một bài thơ rất là quen thuộc của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Không biết các bạn có còn nhớ hay không? Đó chính là gì ạ? À, trên đường hành quân xa, dừng chân bên xóm nhỏ, tiếng gà ai nhảy ổ, nghe cục tác cục ta, nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi gọi về tuổi thơ. Chắc hẳn rằng là các bạn đã nhớ ngay đó chính là những vần thơ trong bài thơ Tiếng Gà Trưa của nhà thơ Xuân Quỳnh rồi đúng không nào? Và ngày hôm nay chúng mình lại có mặt ở đây để cùng nhau nói về một trong số những tác phẩm cũng nói về tình cảm bà cháu là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao đẹp ở trong tác phẩm Bếp Lửa của nhà thơ Bằng Việt. Nếu như đối với Xuân Quỳnh, những cái hồi ức được quay trở lại trong tiếng gà trưa âm vang giữa một buổi trưa hè, thì ở đây chúng ta lại có mọi hình ảnh đều được khơi gợi lại từ một hình ảnh vô cùng thân quen với tuổi thơ của rất nhiều con người. Đó chính là hình ảnh bếp lửa. Và ở đây chúng mình có bài thơ Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt. Như chị đã nói cùng với các bạn và trao đổi cùng với các bạn thì à khi mà tìm hiểu về kiến thức nền đúng không ạ? Khi tìm hiểu về kiến thức nền của bất cứ tác phẩm nào, chúng mình cũng sẽ đi vào hai phần chính, được không ạ? Phần số 1 Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu thông tin tác giả nhé Chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thông tin tác giả Đó chính là nhà thơ bằng Việt Ok không ạ? À? Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu thông tin tác giả Đó chính là thông tin về nhà thơ bằng Việt Và các bạn ơi, lại là người bạn thân thiết này của chúng mình Cuốn sổ tay văn học Chị sẽ mở ngay bài bếp lửa của nhà thơ bằng Việt ra Được không nào? Chị sẽ mở ngay bài thơ bếp lửa của nhà thơ bằng Việt ra Để chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu lại nhá Chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu lại về bài thơ này Qua gì ạ? À đây các bạn có thể nhìn thấy ạ Đây chính là những thông tin về bằng Việt Ok chưa nào? Đây chính là những thông tin về tác giả bằng Việt mà các bạn có thể quan sát nhé Các em có thể quan sát Rồi quay trở lại cùng với chị nào Chị thấy nhiều bạn lên quá rồi Đừng quên gửi lời chào tới chị Hiên trong buổi trưa ngày hôm nay nha Đồng ý không? Đừng quên gửi lời chào tới chị trong buổi trưa ngày hôm nay nha Ok không nào? Các bạn ơi, ở đây chúng mình có những thông tin về nhà thơ bằng Việt À, bằng Việt có bút được không ạ? À? Bằng Việt là bút danh còn tên thật của ông ấy là Nguyễn Việt Bằng À, sinh năm 1941 tại Huế nhưng quê gốc thì ở huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. Nay thuộc về Hà Nội, đúng không ạ? Rồi, Bằng Việt đã làm thơ từ đầu những năm 60 và thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Và phong cách thơ của ông thì mang trong mình giọng điệu tâm tình mượt mà trong trẻo tinh tế sâu lắng, vừa mang tính triết luận và suy tư. Đề tài sáng tác là khai thác những kỷ niệm, những ký ức và ước mơ tuổi trẻ và thơ của bằng Việt thì rất dễ đem lại cảm xúc cho người đọc nhất là những bạn đọc trẻ tuổi. Thế thì bây giờ các bạn ơi, dựa vào cái cuốn sách này, cuốn sổ tay văn học này, chị sẽ khái quát bằng một số những cái hình ảnh ra đây để các em dễ định hình nhá. Như chị đã nói cùng với các bạn ấy, thì việc học về tác giả Điều quan trọng nhất là chúng mình phải nhớ về hoàn cảnh sáng tác Ok, à, chị xin lỗi Phải nhớ về sự nghiệp sáng tác Đồng ý chưa? Đây là cái quan trọng nhất mà chúng mình cần phải lưu ý Được không ạ? Thế thì nhắc tới sự nghiệp sáng tác của tác giả bằng Việt Các bạn hãy lưu ý giúp chị nhé Tác giả này thì bắt đầu làm thơ từ những năm 1960 Nhìn nhá 1960 và thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ok chưa ạ? Nhá, đây là ý tiếp theo này. Đồng ý không? Đây là ý tiếp theo này. Tiếp tục chúng ta thấy rằng nói về sự nghiệp sáng tác thơ của tác giả này thì đề tài mà tác giả này thường viết nhé đề tài sáng tác. Đề tài sáng tác. Là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, đề tài sáng tác là khai thác những kỷ niệm, ký ức và ước mơ tuổi trẻ. Kỷ niệm, ký ức và ước ước mơ tuổi trẻ Đồng ý không? Nhá Kỷ niệm, ký ức và ước mơ tuổi trẻ À, tiếp tục Giọng thơ Giọng thơ Cùng ghi nhớ với chị luôn nha các em Cùng ghi nhớ với chị luôn nha Giọng thơ ở đây thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị Đó là giọng điệu tâm tình mượt mà trong trẻo tinh tế giọng điệu, tâm tình, mượt mà. Được không? Trong trẻo tinh tế. Trong trẻo tinh tế. Được không ạ? À? Vừa sâu lắng, vừa mang tính triết luận suy tư. Vừa sâu lắng, vừa mang tính triết luận vừa mang tính triết luận suy tư Ok không? Đồng ý nhá Thì đây là những cái chính mà các bạn cần phải lưu ý giúp cho chị nha Đây là những cái chính mà các bạn cần phải lưu ý giúp cho chị nhá Đồng ý không nào? Rồi, những cái tác phẩm chính của bằng Việt có thể đề cập tới sẽ bao gồm là gì nhỉ? Hương cây bếp lửa này Đúng không ạ? Đây là một cái tập thơ in chung với cả Lưu Quang Vũ Thật ra sau này thì các bạn cũng sẽ biết Lưu Quang Vũ vừa là một nhà thơ Nhưng cũng đồng thời là một nhà viết kịch Được không ạ? Vừa là nhà thơ nhưng cũng đồng thời là một nhà viết kịch Và thơ của Lưu Quang Vũ thì cũng có khá là nhiều đặc điểm chung với thơ của bảng Việt Ngoài ra còn có những gương mặt, những khoảng trời vào năm 1973 này Đất sau mưa, thập thơ vào năm 1977 này Khoảng cách giữa lời thơ vào năm 1988 này vân vân. Đấy là những tác phẩm chính của bằng Việt Các bạn lưu ý giúp chị nhá Được không ạ? À? Các bạn lưu ý giúp chị Được không nào? Có thể thấy rằng nếu như dùng một cái đoạn để khái quát lại về nhà thơ bằng Việt Thì chúng mình có thể diễn đạt lại như sau Thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Mỹ có sự phát triển rất nhanh và mạnh mẽ cả về đội ngũ sáng tác, đề tài và chủ đề sáng tác. Các tác giả tập trung biểu hiện những tình cảm tư tưởng của thời đại, phát hiện và sáng tạo những hình tượng cao đẹp về Tổ quốc, về dân tộc, về nhân dân trong những thế hệ con người Việt Nam trong cuộc chiến đấu vì độc lập tự do và thống nhất của đất nước. Bằng Việt là một trong số những nhà thơ tiêu biểu cho thế hệ nhà thơ trẻ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thơ Bằng Việt cũng mang những đặc điểm thơ ca của thời kỳ này, nhưng nhà thơ có những nét riêng biệt khiến cho bạn đọc thế hệ nhiều thế hệ vẫn còn nhớ mãi và nhắc đến bằng Việt thì chúng ta sẽ nhắc tới ngay một cái giọng thơ vừa mang trong mình cái giọng điệu tâm tình mượt mà trong trèo, vừa tinh tế sâu lắng, vừa mang tính triết luận suy tư. Đồng ý không? Nhá, đấy là những thông tin chính về tác giả Chị hy vọng là các bạn đã có thể ghi nhớ được ngay và luôn rồi Đồng ý chưa nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần hai nhỏ Đó là về phần văn bản của chúng ta nhé Chúng ta có phần hai nhỏ ở đây Đó là về văn bản Ngày hôm qua chị đã nói cùng với các em rồi Khi mà tìm hiểu về văn bản ấy Thì có hai vấn đề quan trọng mà các bạn cần phải lưu tâm Vấn đề số 1 đó là những cái thông tin về văn bản Và những cái thông tin này sẽ thường bao gồm Gì nhở? Hoàn cảnh sáng tác này Đúng chưa? Xuất xứ này Và mục đích sáng tác này Ok chưa ạ? Hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ và mục đích sáng tác Ok chưa? Nhá, yeah, rồi, các bạn ơi thì bài bếp lửa này ấy là một trong những tác phẩm đầu tay của bằng Việt được sáng tác vào năm 1963 khi mà bằng Việt đang là sinh viên du học tại Liên Xô. Đồng ý không ạ? Ok chưa? Lưu ý giúp chị với cái này nha được không? Đồng ý không? Đồng ý không? Ok chưa? Được không? Được không? Lưu ý giúp chị cái này nhá, lưu ý giúp chị cái này thì mạch cảm xúc của bài thơ rất tự nhiên Đi từ gì nhở? À, đi từ hồi tưởng đến hiện tại và từ kỷ niệm đến suy ngẫm. Ok chưa ạ? Hãy lưu ý giúp chị cái này. Được không ạ? Đây là cái thông tin chính nhất mà chúng mình cần phải ghi nhớ giúp cho chị Thì nói rõ hơn về cái hoàn cảnh ra đời của bài thơ bếp lửa ấy Chị sẽ cung cấp cho các bạn một cái thông tin rất hay như thế này Đó là Bài thơ bếp lửa của nhà thơ bằng Việt dường như là đã thổi một cái nguồn sống mới đánh thức những năm tháng tuổi thơ trong lòng hàng triệu độc giả. Vào năm 1963, tác giả mới 19 tuổi và đang là du học sinh tại Liên Xô, ông đã tâm sự như thế này. Những năm đầu theo học luật tại đây, tôi nhớ nhà kinh khủng. Tháng 9 ở bên đó trời xe xe lạnh, buổi sáng sương khói thường bay mờ mờ mặt đất. Ngoài cửa sổ trên các vòm cây, gợi nhớ cảnh mùa đông quê nhà, mỗi buổi dậy sớm đi học, Tôi hay nhớ đến khung cảnh bếp lửa thân quen, nhớ lại hình ảnh bà nội lụi cụi dậy sớm nấu nồi sôi, luộc củ khoai, củ sắn cho cả nhà. Và cứ thế, từng dòng thơ bếp lửa đã được cất lên. Có thể thấy rằng là với cái lời tâm sự này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là đối với bằng Việt mà nói đây là một trong số những bài thơ được trào lên Đúng không ạ? Được ứa tràn ra Từ những cái cảm xúc vô cùng chân thực của một người con xa nhà Không hiểu tại sao khi mà đọc đến cái phần này Thì bản thân chị cảm thấy rất là nghẹn ngào Và đột nhiên chị nhớ tới một cái đoạn thơ Trong bài thơ mang tựa đề là Tiếng hát con tàu của nhà thơ Chế Lan Viên Đất nước đẹp vô cùng Nhưng bác phải ra đi Cho tôi làn sóng dưới con tàu đưa tiễn bác khi bờ cõi dần lui làng xóm khuất Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ Sóng đập dưới chân tàu đâu phải sóng quê hương Trời từ nay chẳng xanh màu xứ sở Xa nước rồi càng hiểu nước đau thương Có lẽ đó cũng chính là cái nỗi nhớ của một người con xa nhà đó là nỗi nhớ của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi lúc bấy giờ với hai bàn tay trắng lên một con tàu buôn của Pháp Ai xa nhà mà không nhớ quê hương Ai xa nhà mà lại không nhớ Không đem lại khi không gì ạ à, Không mang theo cái hành trang mang theo bên mình Là những cái hình ảnh vô cùng thân quen Đúng không ạ? À? Thì đối với bằng Việt Đó là hình ảnh bếp lửa Giống như là một hành trang mang bên mình Để gợi nhắc về biết bao nhiêu những cái kỷ niệm tuổi thơ bên bà Đúng chưa nào? Rồi các bạn ơi, thì đấy là cái phần chị nói về thông tin văn bản các em nhá. Ở trong cái phần này tiếp tục chúng ta sẽ cùng lưu ý Đó là chúng mình sẽ phải tập trung đi tìm hiểu vào nội dung của văn bản Được không nào? Chúng mình tập trung đi tìm hiểu vào nội dung của văn bản Và ngày hôm qua chị đã nói cùng với các em rồi nhá Chị đã nói cùng với các bạn rồi Trong phần nội dung của văn bản này thì chúng mình sẽ phải dựa vào bố cục của bài thơ nha Chúng mình sẽ phải dựa vào bố cục bài thơ Đồng ý không ạ? Chúng mình sẽ dựa vào bố cục bài thơ nhá Đồng ý chưa nào? Lưu ý giúp chị nhá Thế thì các bạn ơi, bố cục bài này theo cái cách chia mà chị đã vạch ra cùng với các bạn ấy Chúng mình sẽ cùng nhau chia làm 4 phần Trong đó từng phần sẽ mang nội dung như sau Phần số 1 là hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cảm xúc Phần số 2 là hồi tưởng những ký ức kỷ niệm tuổi thơ bên bà và bếp lửa. Phần thứ ba là suy ngẫm về cuộc đời của bà và hình ảnh bếp lửa. Và phần cuối cùng sẽ là hình ảnh bà và bếp lửa sống mãi trong tâm hồn của người cháu. Như chị đã nói rồi, phân tích thơ, tìm hiểu về một tác phẩm thơ thì điều quan trọng nhất là phải chia được bố cục. Đồng ý là như thế nhá. Quan trọng nhất là phải chia được bố cục. Ok chưa nào? À có rất là nhiều bạn ở đây hỏi chị là chị ơi làm thế nào để học giỏi văn hơn? Làm thế nào để viết được hay như chị thế? Thì lời khuyên duy nhất của chị dành cho các bạn là đối với các bạn 2K7 Hãy nhanh chóng đăng ký ngay khóa học cùng với team học văn chị Hiên nhá Hãy đăng ký ngay khóa học cùng với team học văn chị Hiên Đồng ý không? Bởi vì là các em biết không ạ Bây giờ thì chính thức là học văn chị Hiên cũng đã mở khóa học dành cho các bạn 2K7 rồi Có khóa học về kiến thức nền này Có khóa học VIP để chị em mình đi cùng với nhau cả một năm dài luôn Đồng hành cùng với nhau để chinh phục từng kỳ thi luôn Đấy thế nên là các bạn ơi Có thể cân nhắc để đăng ký tham gia khóa học cùng với team học văn chị Hiên nhá Được không nào? Chị biết là đối với các bạn 2K7 thì có vẻ cái việc học online nó là một cái gì đấy khá là lạ lẫm Và có thể là các bạn chưa tin là lắm về cái việc là hiệu quả của việc học online Thế nhưng mà với cái kinh nghiệm và thời gian dạy online được 4 năm rồi 4-5 năm rồi thì bản thân chị cảm thấy là thật ra nếu như các bạn biết tận dụng ấy Thì cái việc học online sẽ mang đến cho chúng mình những cái hiệu quả cực kỳ là tuyệt vời đấy Nhá, lưu ý giúp chị Thế nên là chị cực kỳ hy vọng là các bạn có thể tìm hiểu thêm về khóa học của học văn chị Hiên để chị em mình có thể được đồng hành cùng với nhau nha. Đồng ý không? Hiện tại bây giờ thì đăng ký khóa học trong tháng này sẽ có rất nhiều ưu đãi dành cho các bạn 2K7 đấy. Thế nên là hãy cân nhắc nhá, được không? Rồi, còn bây giờ quay trở lại đây, được không ạ? À? Bây giờ chúng mình sẽ cùng quay trở lại đây nhá với phần A nhỏ. Đó là hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cảm xúc chúng ta có khổ thơ số 1. Hình ảnh bếp lửa Hình ảnh Bếp lửa Khơi nguồn cảm xúc Hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cảm xúc Và ở đây chúng mình có khổ thơ 1 Ok chưa ạ? Ở đây chúng mình sẽ có khổ thơ 1 nhé Đồng ý không? Ở đây chúng mình sẽ có khổ thơ 1 nhá Được chưa nào? Rồi các bạn ơi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái khổ thơ một này nhá. Một bếp lửa trờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp yêu nồng đượm Cháu thương bà biết mấy nắng mưa À các bạn ơi chúng mình sẽ chỉ có bốn cái câu thơ đầu tiên thôi Đúng không ạ? À? Chúng mình có chúng mình có ba cái câu thơ đầu tiên thôi Một bếp lửa trồn vờn sương sớm Một bếp lửa, một bếp lửa ấp yêu nồng đượm Cháu thương bà biết mấy nắng mưa Thế thì ở trong cái đoạn thơ đầu tiên này Chúng mình sẽ cần phải nhớ đến những cái gì đây? Ở trong cổ thơ đầu tiên này Chúng mình sẽ phải nhớ đến cái gì đây? À rồi, các bạn ơi, nhìn vào đây giúp chị nhá. Nhìn này, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong bài thơ này đó là một bếp lửa. Và bếp lửa này được miêu tả bằng hai từ đó là trờn vờn xương sớm và bếp lửa ấp yêu nồng đượm. Phải không ạ? Có thể thấy rằng ngay câu thơ đầu tiên, tác giả đã mở ra trước mắt bạn đọc về hình ảnh rất thân quen trong ký ức tuổi thơ của mỗi người Bây giờ thì à, tuổi thơ của các em không gắn liền với bếp lửa nữa rồi Nhưng mà thời của chị là vẫn là bếp lửa, bếp dơm, bếp dạ Còn bây giờ thì chắc là tuổi thơ các em là gắn liền với bếp ga, bếp điện à hay sao? Đúng không? Mấy đứa Tuổi thơ của các em bây giờ gắn liền với bếp ga, bếp điện à? <laughs> Nhờ Cuộc sống thay đổi mà Và nói chung là chúng mình cũng có rất là nhiều thứ xoay vần thay đổi Đúng không ạ? Thì cái hình ảnh đầu tiên gợi nhắc lại về ký ức, về kỷ niệm cho nhân vật trữ tình Cụ thể là nhân vật người cháu ở trong bài thơ này Đó chính là bếp lửa Bếp lửa được miêu tả bằng cụm từ trờn vờn xương sớm Gợi tả hình ảnh một bếp lửa có thật Được cảm nhận bằng thị giác đúng không ạ? Ẩn hiện trong làn xương sớm. Và có thể là trong làn xương sớm ấy cũng có cả làn khói được cất lên đúng không ạ? Làn khói bay lên từ một từ một cái gian bếp nhỏ bé và thân thuộc của bà. Phải không ạ? Và chúng ta thấy rằng là ở trong chỗ này thì đã sử dụng một cái từ láy tượng hình. Đây ạ, à, các bạn có thể chú ý ở đây nhá. Chúng mình có một cái từ láy tượng hình đó là từ trờn vờn này. Và đặc biệt được đào lên trước để nhấn mạnh hình ảnh và không khí ấm áp quanh bếp lửa vào mỗi sớm mai. Được chưa nào? Đấy là câu thơ đầu tiên nhá. Một cái không gian đã được gợi ra trước mắt chúng ta. Nếu như mà bản thân các em mà cảm thấy là gì ạ? Nếu như mà bản thân các em ấy mà đã từng chứng kiến một cái khung cảnh vào buổi sáng sớm, làng bàng xương, thế xong rồi từ một cái căn bếp nhỏ mà có gì ạ? Những cái làn khói bay lên và được ngồi trong cái căn bếp đấy và chứng kiến cái cảnh tượng đấy thì chị tin chắc một điều rằng là các em sẽ không bao giờ có thể quên đi được. Ok chưa ạ? Đến câu thơ số 2 Bếp lửa bây giờ lại là một bếp lửa ấp ưu, ấp ưu nồng đượm Vừa diễn tả cái công việc nhóm lửa Vừa gợi bàn tay dịu dàng, kiên nhẫn và khéo léo Tấm lòng chi chút của người nhóm lửa Và cụ thể ở đây đó chính là hình ảnh của người bà Đúng không ạ? Trong hai câu thơ này thì tác giả đã sử dụng một cái điệp ngữ Đó là điệp ngữ một bếp lửa cộng với từ lái trơn vờn ấp yêu này để gợi lên hình ảnh sống động lung linh về bếp lửa gần gũi thân thuộc trong mỗi gia đình người Việt Nam được không ạ? À? Và chúng ta thấy rằng là hình ảnh bếp lửa đã xuất hiện như thế một cách rất tự nhiên đi vào trong bài thơ này. Và bếp lửa đã đánh thức dòng hồi tưởng của cháu về bà, những người nhóm lửa mỗi sở mai. Để rồi cháu đã bật ra một cái câu nói mà bản thân người cháu đã rất muốn nói và rất muốn giải bày ở trong cái thời điểm này, hoàn cảnh này và không gian này khi mà biết bao nhiêu những cái nỗi nhớ niềm thương đã gì ạ đã gọi nhau quay về đó là cháu thương bà biết mấy nắng mưa các em ơi chị nói thật nhá cái việc mà để chúng mình thể hiện một cái tình cảm trực tiếp như thế ấy, rất là khó để nói đúng không đã bao giờ các em nói với mẹ là mẹ ơi con yêu mẹ, con thương mẹ biết mấy nắng mưa Con thương bố, con yêu bố biết mấy nắng mưa Chị tin rằng đó là một cái câu nói rất là khó để nói ra Chị nói thật là như vậy đúng không? Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng trong lòng người cháu xa nhà bây giờ thực một cái cảm xúc nó đang thực sự trào dâng một cách mãnh liệt và cái lòng thương bà ở đây lặng lẽ âm thầm trong cái khung cảnh biết mấy nắng mưa Chỉ một cụm từ thôi ạ, à, biết mấy nắng mưa Đã cho thấy một cái cuộc đời lam lũ vất vả tào tần của người bà Và tất cả những hy sinh đó là vì ai? Là vì con, vì cháu không dùng chữ gì ạ, à? dùng chữ thương Để đi với bà là hai cái thanh bằng để tạo ra âm vang như ngân dài sao xuyến Và dường như lúc này nỗi nhớ đang trải dài ra Đó là nỗi nhớ và tình cảm thiết tha sâu nặng của người cháu dành cho người bà của mình Đồng ý không nào? Các bạn ơi được không ạ? À? Hiểu ba câu đầu tiên chưa? Ôi rồi chị biết là các bạn đang mong muốn là chị chữa rất là nhiều bài Chị ôn rất là nhiều bài Được không ạ? À? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là chị đang chữa bếp lửa mà Chị đang ôn bếp lửa mà Nên là chúng mình sẽ sẽ tập trung vào bếp lửa trước nhá Chúng mình sẽ tập trung vào bếp lửa trước nhá Rồi tiếp tục chị sẽ cùng ôn lại với các bạn kiến thức của phần tiếp theo phần B nhỏ Hồi tưởng những kỷ niệm tuổi thơ bên bà và bếp lửa Chúng mình có bốn khổ thơ tiếp nhá Chúng mình có bốn khổ thơ tiếp ạ à. Lên 4 tuổi cháu đã quen mùi khói Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi Bố đi đánh xe khô giạc ngựa gầy Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay tám năm dòng cháu cùng bà nhóm lửa Tu Hú kêu trên những cánh đồng xa Khi Tu Hú kêu bà còn nhớ không bà Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế Tiếng thu tiếng Tu Hú sao mà tha thiết thế Mẹ cùng cha công tác bận không về Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc Tu Hú ơi chẳng đến ở cùng bà Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa Năm giặc đốt làng, cháy tàn cháy rụi, hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi, đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh. Vẫn vững, nọ, vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh Bố ở chiến khu, bố còn việc bố Mày có viết thư chớ kể này kể nọ Cứ bảo nhà vẫn được bình yên Rồi các bạn ơi, chúng mình có cái đoạn thứ hai Phần thứ hai là hồi tưởng lại về những kỷ niệm tuổi thơ bên bà Đồng ý không ạ? Rồi chúng mình sẽ cùng nhau chia cái bố cục để các bạn sẽ tìm hiểu ý cho dễ nhá Trước tiên chúng mình sẽ có 2, 4, 5 2, 4, 5 câu thơ đầu tiên Được không ạ? Có thể thấy rằng những cái kỷ niệm tuổi thơ bây giờ đã được quay trở lại trong hồi ức của người cháu Và những kỷ niệm tuổi thơ của người cháu có gì ạ? À? Nếu như bây giờ tuổi thơ các em là những cái tháng ngày gắn liền với những chiếc smartphone Ngày các em đã có smartphone rồi đúng không? Những chiếc smartphone này, những cái trò chơi điện tử này <laughs> Thì các em ơi, những cái năm tháng mà bằng Việt sống Tác giả bằng Việt sống và lớn lên trưởng thành Đó là thời điểm mà tuổi thơ của người cháu đã phải trải qua rất nhiều gian khổ, thiếu thốn và nhọc nhằn Được không ạ? À? à đây ạ, à, lên 4 tuổi một cái mốc thời gian được kể ra để cho chúng ta thấy rằng là đúng là bằng việc nhớ về những cái năm tháng xa xôi nhất trong tuổi thơ của mình là năm ấy là cháu 4 tuổi và đó là cái thời điểm đã quen với mùi khói rồi Có nghĩa là 4 tuổi là cái thời điểm mà gì ạ Bếp lửa đã trở thành cái người bạn rất là thân quen với cháu rồi Đúng không ạ? Và nhắc lại luôn ạ Năm ấy Năm ấy là cái cách thay thế cho cái lên 4 tuổi ấy Tức là năm tác giả 4 tuổi ấy Là cái năm đói mòn, đói mỏi Đây là một thành ngữ ạ Được không nào? Được sử dụng Chỉ cái đói dài Làm cho con người mệt mỏi, kiệt sức Và hình ảnh, một cái hình ảnh đó là Bố đi đánh xe Lúc bấy giờ thì ngựa gì ạ? À? à ngựa gầy khô rạc đúng không ạ? À? Hình ảnh con ngựa gầy rạc của bố đã phần nào gợi ra được những cái thiếu thốn trong thời điểm lúc bấy giờ và gợi ra cái nỗi xót xa ám ảnh về nạn đói năm đó được không ạ? Chúng ta thấy rằng là đất nước Việt Nam của chúng ta đã phải trải qua một cái năm mà người ta cho rằng đó là cái năm kinh hoàng trong lịch sử. Cái giây phút dùng mình đến kinh hoàng trong lịch sử khi mà từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói. Nạn đói năm 1945 đã cướp đi sinh mệnh của hơn 2 triệu con người Việt Nam. Đi đâu đi ra ngoài đường là thấy một là thấy thây chất ở ngoài đường rồi. Thây chết như ngả dạ được không ạ? À? Nhà nào cũng phải mua giấm về để đốt để xua đi cái mùi tử khí và không khí thì vẩn lên mùi ẩm mốc của rác rưởi và mùi gây của xác người. Sau này lên lớp 12, các bạn được học một cái thiên truyện viết về cái đói, bắt nguồn từ cái đói, đó là chuyện ngắn vợ nhặt. Các bạn sẽ hiểu rõ hơn về tình cảnh năm 1945 trong cái giây phút dùng mình của chúng ta là như thế nào Ok chưa ạ? Rồi, và trong cái thời điểm đấy, cái ký ức của người cháu chỉ còn được ghi lại trong câu thơ Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu, nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay các bạn ơi, sống mũi còn cay ở đây Đây cay không phải là chỉ cay vì khói hun nhèm mắt cháu Mà còn cay là bởi vì những cái xót xa đã phải trải qua trong những năm tháng lúc bấy giờ được không ạ? À? Trong những năm tháng lúc bấy giờ, nhà thơ Bằng Việt với những cái hình ảnh hết sức tiêu biểu đã gợi ra cho chúng ta về một quá khứ tang thương đầy những thảm cảnh của dân tộc gắn liền với số phận của những người dân mất nước lúc bấy giờ, trong đó có cả tác giả phải không ạ? Và chúng ta thấy rằng là giọng thơ chịu xuống Cái câu thơ nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay Giọng thơ dường như trầm lắng xuống Khiến cho người đọc cảm thấy một cái cảm xúc rất là xúc động và bồi hồi Những cái năm tháng ấy đã gây một cái ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc trong tâm hồn của tác giả Và để đến bây giờ Đôi mắt gì ạ à, sống mũi còn cay và dường như là cái giọt nước mắt bây giờ chỉ chờ cái thời điểm thích hợp để trực trào ra thôi bởi vì nghĩ lại những cái năm tháng đó và cảm thấy rất là xúc động được không nào rồi tiếp tục nhá chúng ta thấy rằng tuổi thơ này tuổi thơ của bằng việt còn tiếp tục trải qua những kỷ niệm như sau thứ nhất tám năm dòng cháu cùng bà nhóm lửa Tu hú kêu trên những cánh đồng xa Âm thanh của tiếng chim tu hú Một cái âm thanh quen thuộc trốn đồng quê mỗi độ hè về Cứ vang vọng và cuộn xoáy trong lòng người con xa xứ Tiếng con chim thu hú nó vừa ra xiết, nó vừa ngân vang Và dường như khiến cho tâm hồn đang cảm thấy có những cái gì đấy nó rất là gì ạ, dây dứt Đúng không ạ? Tiếng chim tu hú ấy, tu hú kêu trên những cánh đồng xa khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà, bà hay kể chuyện những ngày ở Huế. À, những cái câu chuyện đúng không nào? Chúng ta thấy rằng điệp ngữ và câu hỏi tu từ đã tạo nên những cái cung bậc cảm xúc khác nhau của âm thanh tu hú, tiếng tu hú kêu, phải không ạ? À? Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở bên này nhé. Đây ạ, à, được không nào? chúng và chúng ta cũng đồng thời thấy rằng là gì ạ? Cái câu hỏi được đặt ra là Tu Hú ơi, sao Tu Hú chẳng đến ở cùng bà mà vẫn còn kêu chi hoài trên những cánh đồng xa. Tất cả đã gợi lên một cái không gian bao la buồn vắng đến nghẹn ngào. Có thể là bây giờ tác giả đang nhớ về bà và có lẽ bà vẫn thế, bà đang cặm cụi cả cuộc đời của mình tảo tần để lo cho con cho cháu Ký ức tuổi thơ của cháu gắn liền bên bà. Bây giờ, khi mà người cháu đã đến với một vùng đất mới để lo lắng cho tương lai của mình, thì bà bây giờ, Tu Hú có đến ở cùng với bà không? Đúng không ạ? Và để rồi tiếp tục những cái hình ảnh tiếp theo lại quay trở lại trong ký ức của tác giả với hình ảnh mẹ cùng cha công tác bận không về đây ạ, mẹ cùng cha công tác bận không về Để rồi, năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi mẹ và cha đều vắng nhà. Thế nên lúc bấy giờ chỉ có bà ở bên cạnh cháu thôi. Nhưng mà cả cuộc đời của bà trong thời điểm đấy, mặc dù là đã bị giặc nó đốt làng cháy tàn cháy rụi rồi, và không còn ngôi nhà để ở nữa rồi, đỡ đần bà để dựng lại cái túp lều tranh. Thế nhưng mà bà vẫn rất vững lòng nói với cháu rằng không được báo với bố là nhà mình bị đốt, không được kể này kể nọ, chỉ được nói rằng là ở quê mình vẫn đang được bình yên. Được không ạ? À? Các bạn ơi thấy không ạ? À? Hình ảnh người bà hiện lên với những cái phẩm chất cao quý trong những năm tháng kháng chiến, trong những cái năm chiến tranh ác liệt như thế, giữa mưa bom bão đạn, bà vẫn bình tĩnh, vẫn vững lòng, vẫn đinh ninh và là chỗ dựa vững chắc cho tinh thần của con cháu và lời dặn trực tiếp của bà Khi cháu viết thư cho bố không chỉ giúp ta hình dung rõ hơn về giọng nói, về tiếng nói, về tình cảm, về suy nghĩ của bà Mà còn làm sáng lên phẩm chất của người mẹ Việt Nam anh hùng bởi vì thời điểm đó là thời điểm mà chúng ta phải thừa nhận rằng tất cả những người dân Việt Nam đều mang trong mình một cái tinh thần chung Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông. Và hình ảnh những người mẹ ở trong thời điểm lúc bấy giờ ấy, đó là hình ảnh của những người mẹ mà đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im Nén tất cả những cái nỗi đau vào trong lòng Nén tất cả những cái lo lắng đau thương vào trong lòng Để cho những đứa con của mình ở ngoài kia Có thể vững lòng trong cái công cuộc chiến đấu được không ạ? À? Và có thể thấy rằng là ở trong cái phần này, tuổi thơ của cháu luôn luôn được sống trong tình yêu thương đùm bọc và cưu mang trọn vẹn của bà. Ở bên bếp lửa, bà hay kể chuyện cho cháu nghe. Đó là chuyện về đời nay, về đời xưa, rồi bà bảo, bà dạy, bà chăm sóc mọi thứ một cách rất là sâu sắc đúng không ạ? À? Và ở đó ta thấy được cái sự tình, ta thấy được tình yêu thương bao la và sự chăm chút của bà dành cho người cháu. Được không ạ? À? Vậy là chỉ với một cái đoạn thơ là bốn cái khổ thơ tiếp theo Chúng ta đã thấy được cái tình yêu thương của tình yêu thương của bà dành cho cháu Những cái kỷ niệm, những cái hồi ức đã được quay lại Được đan xen một cách nhuần nhuyễn với những cái yếu tố miêu tả biểu cảm tự sự Đây cũng là bút pháp quen thuộc của nhà thơ Và chính sự kết hợp nhuần nhụy độc đáo đó Đã khiến cho hình ảnh của bà trở nên thật gần gũi Những màng tuổi thơ lại hiện về sống động, chân thành và giản dị Qua đó thì dòng hồi tưởng về quá khứ Người cháu đã hiện lên nỗi nhớ thương vô hạn hẳn phải biết ơn bà sâu sắc Đồng ý ông nào? Các bạn ơi được không? À, đây là cuốn sổ tay văn học Và hiện tại thì Học Văn Chị Hiên cũng đang có bán cái cuốn này nhá Độc quyền các em chỉ có thể mua được tại Học Văn Chị Hiên thôi ạ à. Chứ các bạn không mua được ở đâu khác đâu ạ à. Các bạn hết sức lưu ý giúp cho chị nha Đồng ý không? Các em hết sức lưu ý giúp cho chị nha Thì ngày hôm nay chị cũng sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn hai khổ đó thôi hai cái phần thông tin đó thôi Còn lại hai phần thông tin nữa là phần 3 và phần 4 Thì các bạn sẽ tự chủ động ôn tập dựa trên cái sự hướng dẫn của chị nha Đồng ý không? Buổi trưa ngày hôm nay chị tin rằng là bản thân các bạn cũng đã có được cho mình rất là nhiều những cái phần kiến thức về bài thơ bếp lửa hay rồi Từ những cái cách mà chị dẫn dắt Các em cũng có thể đưa vào trong gì ạ đưa vào trong bài viết của mình và nếu như các em thực sự mà muốn quay trở lại chị Hiên quay trở lại để tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong những bài giảng tiếp theo thì hãy dành thật là nhiều tim thật là nhiều like cho chị nhá đồng ý không và hãy các bạn 2K7 ơi hãy chủ động tìm hiểu về bộ sách của học văn chị Hiên cực kỳ xịn sò và hữu ích này nha thêm vào đấy thì hãy chủ động tìm hiểu về khóa học bởi vì hiện tại thì học văn chị Hiên cũng đang có gì ạ? Cũng đang có những khóa học dành cho các bạn 2K7 rồi đấy. Đồng ý không nào? Giới thiệu ngắn gọn là như thế. Còn tất cả mọi thứ thì chị tin một điều chắc chắn rằng là chúng mình sẽ gặp nhau và chúng mình sẽ <laughs> Đúng rồi, chính xác chị làm cả cho các anh chị trung học phổ thông nữa Chính xác đấy Tại vì sao mà chị lại không không dành nhiều thời gian được cho các bạn Đấy, bởi vì là chị Hải Quỳnh thì sẽ chuyên làm trung học cơ sở Còn chị Hiên là chuyên làm trung học phổ thông Nên tất cả những ai mà chuẩn bị lên lớp 10 rồi ấy, là sẽ hay gặp chị nhiều hơn đấy <laughs> Đồng ý không? Nhưng mà đương nhiên là chị vẫn sẽ dành thời gian cho các bạn lớp 9 nữa chứ Bởi vì là chị cũng rất là yêu quý các em Và chị nghĩ rằng là ngữ văn lớp 9 cũng là một cái chương trình cực kỳ hay luôn đấy Cực kỳ hay và cực kỳ thú vị luôn đấy Nên là chị sẽ sớm quay trở lại cùng với các bạn thôi Buổi trưa ngày hôm nay cảm ơn các em rất rất rất rất rất là nhiều nhá Và chị hy vọng là sẽ sớm được quay trở lại cùng với các em Ở trong một phần phát trực tiếp tiếp theo nhá Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn của chị trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nha Bye bye